Ừ. chào anh em ha hôm nay mình à, tập hợp một cái à, món đồ chơi phụ kiện mà mình mới đặt cho con xe của mình mình à, mình lên website chính hãng của của, của món phụ kiện để mình mua về luôn thì cái cái này mình cũng mới nhận nhận về tiếp về thương hiệu từ ờ, Hà Lan thì chắc anh em biết rồi Hambaro thì cũng ờ, nổi tiếng trên các cái phụ kiện về uh, trợ lực cổ uh, nhúng thì một số các phụ kiện mà hàng Hambaro người ta có cái thương hiệu thì cái cái này là cái cái lò xo phụ mình đặt về cho con xe của mình cho cái dòng Ducati Scrambler à, ờ, nó có thể fix được cho các cái dòng khác nhau của Ducati Scrambler như Icon, Enduro, Total vân vân thì cái phiên bản mình đặt về là dùng cho chiếc 2015 ờ, đến 2018 xe mình là 2018 thì để mình mở cái hộp ra cho mọi người xem trong đây nó gồm những cái món phụ kiện như thế nào thì ờ, đầu tiên đó là cái tài liệu hướng dẫn như bình thường các cái phụ kiện nước ngoài về cái món này luôn luôn đầy đủ thì hình ảnh của cái phụ kiện nó như thế nó bình thường full option của nó thì nó sẽ có cái hai cái frame kit như vậy có nghĩa là hai cái lò xo đó là cái phục sau thì ờ, do sau một cái chuyến đi miền tây hôm trước mình không nói nhưng mà mình không có quay được do đi tối và đi gấp đường nó rất là xấu cho nên là mình ờ, có dịp trải nghiệm được cái cung đường xấu như vậy thì dù đêm xe mình thì nó càng lướt cũng dữ lắm nó càng lướt tốt hơn những cái chiếc xe mà nó cần đi đó. nhưng mà trong cái chuyến này thì thì ờ, nó mình cảm nhận được cái phục trước á ừ, đi mà đường xấu quá thì nó cũng chưa phải là nó, nó, nó chưa hiệu quả lắm bởi vì nó cũng có sóc sóc phục như nó, nó nó lướt qua thì nó vẫn lướt qua được tuy nhiên là mình cảm thấy nó sóc về cái cảm giác nó không thoải mái lắm thì à, mình có lên à, mạng mình tìm hiểu thì à, mình thấy hãng Hyperon người ta có sản xuất ra cái bộ kit này để thay thế cho cái cái lò xo phục zin thì trong cái bộ này đi theo cái hình vẽ thì người ta có tặng thêm cái chai dầu phục đến kèm nữa à, mình thì mình chỉ mua hai cái lò xo cho phục trước thôi còn cái phục sau thì xe mình đã có rồi mình đang dùng của Matrix Italia cho nên mình không có mua mình chỉ mua là hai cái lò xo trước thôi Đó, thì như vậy là đủ gắn rồi à, thì ờ, để mình mở ờ, tiếp lên nó xem còn những cái vấn đề gì thì đó mình dòng phục mình dòng một đích lít thì chắc dư dùng cho, hai hai món phục dòng chính hãng luôn ha công nhận người ta đóng gói kỹ thì ta thấy ờ, hàng nước ngoài đưa về lúc nào cũng nói thấy kỹ cái này thì mình không biết nó là cái gì nhưng mình đoán chắc là bò nhưng mình không biết em người ta đưa để dùng dùng cho cái vị trí nào là nó chưa rõ rồi mấy cái miếng ờ, sticker cái cái món sập là cái món nhân vật chính của mình này nó dài sọc luôn thấy là sau miếng bún mình sao làm cái học dài lắm mình làm có một tay hai à. ừ. hơi bình xíu mình thông cảm đó à, để mình để cái máy xuống lấy ra cho nó dễ rồi đây nhân vật chính của mình đây hai cái lò xo à nó sắp theo như vậy cho nên là nó dài sọc và cái nó cũng ngắn đó thì à, bề ngoài của hai cái lò xo này thì mà cũng chưa biết là cái lò xo riêng nó như thế nào à, đã tháo ra rồi mới mới có việc so sánh được ừ, tuy nhiên là cái cảm nhận ban đầu và cái là lò xo đồ chơi của hai cô rồi à, để thay thế thì là có có cái cảm giác là nó chất liệu nó, rất là, tốt thép tốt nó nặng mà nhìn cầm chắc lắm mình ừ, nghĩ là nó nó sẽ rất là khác với lại à, bộ zin rồi và nó có một đặc điểm khác nhìn thấy liền đó là nó một cái đầu thì nó khích phần phần lớn đầu chiều dài còn lại thì nó, nó hở Ờ, cái điểm này điểm đặc biệt của cái lò xo à, độ xo đồ rồi xo gì khả năng mình đoán là cái thiết kế này để nó đảm bảo cho cái hành trình phục uh, ờ, đi nó tối ưu hơn trên trên nhiều loại đường ví dụ như là cái đường sóc nhẹ đó thì cái độ nghiến của là sao nó ít hơn thì ở cái đoạn nó chưa rơi vô trong cái đoạn mà lò xo nó còn thưa này cho nên là nó nó sẽ nhẹ nó hồi vẫn nhẹ và nó nén cũng nhẹ nhưng mà nếu như mà mà gặp một cái đường xấu hơn một cái gặp cái hành trình của nó phải sốc lớn hơn thì sẽ nén cần về càng về cái độ mà độ khích của lò xo thì cái lò xo nó sẽ cứng hơn như vậy thì cái thiết kế này nó sẽ đảm bảo cho cái việc là cái lò xo nó sẽ hành trình êm ái có hành trình êm ái cho cho mọi cái mọi ờ, cái ờ, độ dàn sóc của, của mặt đường mình nghĩ cái thiết kế nó là như vậy để mình đi ờ, gắn cho mọi người thì mình bắt đầu tháo cái phục ra để để thay cái lò sao thì ban đầu mình tìm hiểu một số youtuber có có nói về cái này rồi à, tuy nhiên là à, đa số các anh em có có có nói rằng á, là cái dòng Ducati á, thì cái đặc đặc thù của nó là là cái cái phục nó chỉ có một cái lò xo thôi hai phục nhưng chỉ có một lò xo thôi cho nên là mua cái cặp này về xài có một lò xo một cái lò xo đó chia lại cho ai đó hay là hùng vậy đó mua ban đầu để chia ra cho thôi nó dư thì trong quá trình lắp thì mình thấy nó không phải như vậy thì cái chỗ chỗ lắp này thì người ta cũng có lắp qua nhiều xe Ducati thì người ta có nói lại và uh, và mình được biết á, là nó vẫn có đầy đủ hai lò xo vẫn đầy đủ hai lò xo uh, thì uh, cho nên là mình mình thấy ban đầu mình cũng nghiên cứu trên tài liệu trên trên hãng Hyperlo thì người ta vẫn vẫn nói là hai hai lò xo thôi thì mình cũng không hiểu là không biết là cái dòng xe của mình nó có khác với những cái dòng trước trong đời nó sâu hơn thì nó chỉ có một lò xo hay không đó, thì cái bộ này của mình mua thì mở ra nó là hai lò xo rồi thì thì cái này nên là anh em nào mà có có nghiên cứu hay là có muốn lắp độ lại cái cái cải thiện cái dần dàn chân trước cho con xe Ducati của mình đó thì để ý cái phiên bản ha, coi năm nào rồi ờ, dòng gì đó thì mình xem lại còn nếu cái dòng giống như xe mình hay cần phiên bản 2018 thì nó sẽ có hai lò xo đó, thì à, phải lắp cho được hai lò xo chứ để đi một lò xo zin và một một cái lò xo độ thì mình nghĩ là cái độ cứng và độ của hai phục nó sẽ không đều á nó sẽ giảm cái hiệu quả của của cái lò xo độ đó thì à, đây là cái lò xo zin mình rút từ cái ống phục bên trái ra thì nó là cái lò xo người ta để ta lắp vào bên trong bên trong cái ti cho nên là muốn thấy nó là phải mở cái ti ra mở cái ti ra thì mới có thể thấy nó được đó, cho nên là nhiều khi ờ, nhiều chỗ người ta không có dụng cụ để tháo ti hay là uh, người ta tưởng theo phiên bản cũ á, thì người ta sẽ không mở cái cái này ra mà người ta chỉ thay cái lò xo của cái phục ừ, còn lại thôi cho nên là mọi người không để ý thì thì nó nó sẽ không tốt cho cái dàn chân của mình ha thì nhớ nói thợ cố gắng mở cái ti đó ra cái phục bên trái là cái cái cái con đối với con xe mình cái phục bên trái là cái cái lò xo này nó sẽ nằm bên trong cái ti tháo cái ti ra đổ nhớt ra lôi cái lò xo ra rồi thay cái lò xo mới vào thì cái đoạn mà cái lò xo đổ cái cái đầu mà nó khít á thì mình sẽ hướng lên trên theo tài liệu thì ta hướng dẫn mình hướng lên trên thì đây là cái so sánh giữa hình ảnh giữa cái lò xo độ với lại cái lò xo riêng của hãng Ducati à, Scrambler ha thì nhìn bằng mắt thường thì mình thấy là cái chiều dài của hai lò xo thì nó giống nhau rồi không không không có gì phải bàn cãi tuy nhiên là cái cái màu sắc đấy mọi người có thể thấy là cái lò xo zin à, cái màu nó sậm hơn còn cái lò xo mới thì nhìn nó bóng nó sáng hơn cái chất liệu thép mình nhìn thấy nó khác luôn thấy rõ ràng nó khác và mình có dùng thước kẹp mình đo thử thì mình thấy là cái lò xo độ á lò xo Haverl á cái độ dày nó dày hơn 0,4 ly so với lại cái lò xo zin và nó có khác biệt là cái một cái đầu khít và một cái đầu nó hở đó là cái đặc điểm khác nhau còn chất liệu thì mình nghĩ chắc nó cũng sẽ khác một chút về cái cường độ thép để gia tăng cái cái cứng độ cứng của lò xo và độ đàn hồi của lò xo độ thì sau khi mà mình mình à, làm hết cả hai phục á thì à, cái cái lò cái cái cái cái phục bên phải á, thì cái cái phục dễ thấy là xo nhất mở ra là thấy liền thì à, đa số là anh em thay cái cái phục bên đó còn phục bên trái thì là, là tưởng là nó không có phuộc không xin lỗi à, tưởng nó không có cái lò xo thì anh em lưu ý cái điểm đó ha rồi sau khi mà mình lắp hoàn chỉnh xong thì mình lắp lên lại thì uh, ờ, nhớt á, bên cái ống ống trái mình đổ đổ ra thì mình thấy cái lượng nó chỉ khoảng gần 300 ml thôi nó không có nhiều còn cái ống bên phải cái ống ống phụ bên phải thì nó cái lượng nhớt nó nhiều hơn khoảng ờ, gần 400 đó, thì ờ, hãng người ta có cho một cái chai một lít đó, là dư sức để để đổ cho hai cái phục này anh em lưu ý rồi mình sẽ trải nghiệm một cung đường xa để đánh giá lại cái lò xo này ha rồi chào mọi người